Tôi là Ngọc Tôi bị mọi người xa lánh Bởi vì tôi nhìn thấy được ma Không biết Các bạn có sợ ma không? Chứ xung quanh tôi á hả? Toàn là ma Tình mình đùi là của mày cái cánh cái mình là của tao bao cầu là của mày làm gì vậy giờ có hồn tao quấn này à ừ tao quấn này á